à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha rồi dạ. vậy à, bà có gửi lời cảm ơn gì không gửi lời cảm ơn con trời ơi cảm ơn hai mấy cô chú ở trên đây nè trên ờ, à, à, cộng đồng mạng à, à. cô chú ơi tôi gửi lời cảm ơn cô chú nha cô chú giúp đỡ cho tôi được sống <laughs> được tôi mừng quá cô chú không lẽ giờ tôi khóc gán <laughs> cứu tôi nha <laughs> nghèo quá cô chú ơi dạo và không có cơm không có ăn nữa mà giờ gặp vậy tôi mừng quá mừng chảy nước mắt luôn rồi đó <laughs> trúng số mày đó mày cho tao trúng rồi đó còn vậy nha thôi vậy ừ. phước ờ, xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị ở ờ, cảm clip ơn. sau nha dạ, bye bye và hẹn gặp cô lại chú, ờ. bye bye cô chú ơi nghe đâu là hồi sáng con trai của bà điện là đòi rồi vô rồi như gặp phước vậy bà yếu quá trời cô chú anh chị ơi con con phước nè bà ơi con phước vô thăm bà này nè ừ. dạ ủa mà bác sĩ ờ, hồi có đưa đi bệnh viện không? Có, Mấy anh đưa anh đưa có đưa đi ngoại mà nó kêu ờ, chị chị Tư chỉ vô tổng nó không có nhận. Rồi bác sĩ chạy chạy chạy luôn. Chạy rồi. luôn. Là từ bữa mà em ờ, ghé tới giờ là ghê bà phẹt có, có uống ờ, thuốc tây ở ngoài em rồi ờ, đưa ra ngoài bác sĩ ờ, nói bà yếu quá nó không dám chích thuốc rồi thôi chị bác sĩ tư ngoài không rồi bà yếu là từ bữa đó giờ là mấy bữa rồi anh cũng có khoảng 10 bữa rồi đó sụp luôn tới giờ luôn sụp luôn hả rồi giờ là còn ăn uống gì được không không đúng nước không, không uống luôn rồi. sáng là chị Lon có điện cho em á rồi thì nói là tình trạng của của bà giờ yếu quá trời rồi nãy tính bắt mắt nãy rồi chứ hả hồi nãy lúc hồi chưa điện cho em á ừ. Ờ, gửi video cho em ừ mà, nãy tính bắt mắt rồi đó hả ừ tại sao mà ờ, hồi, hồi lại được một tí nghe chị Lon nói là bà đợi em vô hả dạ. con Phước nè bà ơi nghe không nghe nghe con nói không nghe ha cố gắng khỏe nha bà bà thật lữ chưa dạ cái lưỡi thục của chị không có hạ được lưỡi thục vô, ừ. vô luôn rồi lưỡi thục chị tay chân còn ấm nè sức dầu rồi nè và đây chính là cái ờ, cụ bà hôm bữa mà Phước ờ, có hỗ trợ để bà đi mổ sau đó phẫu thuật không được đó bữa mà Phước còn ngồi nói chuyện với bà rất là lâu luôn à. con Phước nè cái giường không dám lên bà ba ơi bà ba không ta ừ, bà thứ năm bà bà năm ơi có nói gì không mấy gà bà không có nói gì được luôn hả ừ, ừ, có quan hư hư bữa nay cái với sập nhiều hết mở mắt nổi luôn rồi không có mở mắt mở gì ngồi bốn cái rưỡi bác sĩ đây ờ, tiêm thuốc cho nữa. bốn gửi hả là ừ. tiêm thuốc một lần nữa ừ này là tình trạng của bà là chắc uh, không xong rồi đó cô chú anh chị cái này thì chắc anh cũng hiểu rồi phải không dạ yeah. bà thì sửa soạn đồ là bà hết trơn à, sửa soạn đồ chuẩn bị sẵn hết ừ thì khi mà có gì ờ, chẳng hạn như em nói cái chuyện này thì nói chung là thấy thấy tình trạng của bà thì chắc cũng có thể là như vậy rồi đó Dạ. nhưng mình hiểu thì có gì thì ờ, alo cho em hay cứ đám thu đám gì đó thì cứ việc ờ, kêu làm người bao chọn gói gì đó luôn đi Dạ. tại vì ở đây là cô như bữa hổm đó Dạ. ờ, bữa hổm phước cũng nói luôn cho cô chú anh chị nghe như thế này Ờ, khi mà Phước ờ, tính ờ, làm ờ, được của bà là 58 triệu mấy đó Phước trao hai lần là 18 triệu mấy còn 40 triệu là tính làm sổ tiết kiệm cho bà tuy nhiên thì bà nói là uh, tính dắt đi làm sổ rồi của bà cũng nói thôi để cho như anh đây cũng nói thôi để cho phước giữ à, để có gì tới lui gấp nhiều khi vô bệnh viện không có tiền nó chạy đi rút nó rất là khó khăn thì hiện tại phước cũng còn giữ của bà 40 triệu nên chắc có lẽ thì sẽ dùng 40 triệu này à, lo chu tất cho bà còn dư nhiêu thì em sẽ bàn giao lại cho anh để yeah. Dạ. nữa anh à, như là thất tần đám gì đó yeah. Dạ thì có thể là cái này là mình anh tính tính gia đình mình là tính là sao à, chôn hay là thiêu á à, ch chôn em à, ơi ở dưới à, ừ à, à chôn gần ổng chôn ừ chôn đất của sao rồi nằm trong ghe luôn rồi ừ bá vậy đó bà ơi bà năm ơi ừ. ơi con phước nè ừ. biết bà được chắc uh, khoảng 10 bữa nửa nửa tháng quá lẹ quá trời luôn ừ, cũng khoảng đó. sự là phước cũng không hiểu tại 15, sao luôn cô chú anh chị à, không biết mấy bữa gài sao nữa không biết cái dòng của phước hay sao nó đi đến giúp hoàn cảnh nào nó giúp về nhập viện giúp xong đã quay qua mấy bữa sau thì đi luôn à cái phước sợ lắm trời luôn á mấy gà là chắc cô chú anh chị theo dõi thì cũng biết phước <laughs> đi đám liên tục hai ba cái đám ma rồi đó ông vọng cũng vừa mới mất rồi ờ, cái ờ, cô um, ai nữa ta ờ à, em thương gì đó 34 tuổi cũng cái sóc răng cũng mất luôn Mẹ mới đưa thằng Khương đi ờ, bệnh viện uh, lao Chị Hạch Lao Rồi mới vô thăm bé Thiện xong về Bé Thiện chiều nay 10, cũng 16 giờ đặt tên ờ, tiêm nữa nè Vừa xong chạy vô lại coi bà sao Để cho bà nằm đi anh Để gì đỡ Đúng nước bà đâu có uống được nữa đâu Uống được không còn ăn uống gì được luôn rồi cô chú anh chị ơi Này là chắc không xong rồi đó ừ à, giờ tạm thời trước mắt là em sẽ đưa cho gia đình mình 20 à, triệu nha để anh uh, dạ. làm gì đó là làm thủ tục đồ này nọ còn dạ. khi nào chẳng hạn như có cái gì giờ thì điện cho em em vô em lại dạ. nói chung là nhìn như vậy thì chắc có lẽ thì cũng đã đón trước được rồi dạ. à, thì em sẽ ghé em bàn giao lại cái số tiền còn lại luôn để nữa làm cái khác em dạ. còn ghé để thắp nhang cho bà nữa dạ. xong rồi bây giờ số tiền em đưa 20 triệu á à. Ờ. anh cũng nói với em bạn với em gì nè dạ. em làm cái mộ cho bà cho bà dạ. già à, thì anh làm đám làm mộ gì đó ừ. nói chung là tới 40 triệu lần đó anh làm dạ. xong chu tóc cho bà rồi chừa lại cái gì đó để làm thất từng đám gì đó cho bà hết thì dạ. em bàn giao cho gia đình mình cái đó là tiền của bà hồi trước dạ. phước phần của bà lúc trước anh cảm ơn em nhiều lắm với dạ. cảm ơn cộng đồng mạng nhiều lắm để em gọi anh nha khổ ừ dạ em gọi em lấy tiền để máy nó đi làm anh lấy tiền bên đây ba là qua không được rồi dạ. không cái nào qua được hết bác sĩ nó chạy mà giờ thì Phước sẽ ờ, bàn giao tiếp 20 triệu nha Một triệu hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dạ yeah. thì em còn giữ 20 triệu đó nói chung là làm đi tới bữa mà đám đồ này nọ thì em sẽ vô em thắp bà nén nhang rồi bàn giao gia đình mình dạ. Yeah. để em muốn biết coi cái chi phí mình là thủ tục rồi xây gì cho bà anh cũng đừng có buồn nha khóc luôn rồi thật sự không hiểu luôn cái này là chiều bốn rưỡi chích mà chắc lên nó cũng không chích đâu giờ chích hết nổi rồi ừ. à, hồi sáng chị Lon á, cô chú anh chị có điện cho Phước á, nói là bà bà nhớ Phước muốn ờ, ghé là kêu Phước ghé báo cho Phước hay rồi ghé lại ờ, thăm mà giờ <laughs> ghé lại thì bà hết nói chuyện được luôn rồi chắc có lẽ Phước nghĩ là sau khi Phước về là có thể là xong rồi đó không biết chăn chối hay gì nữa không biết nữa miệng chiều nó chết chị nước mắt luôn rồi nghe mà nói chuyện không được ừ, thục lử nói chuyện không được dạ. lữ thục của trời 84 tuổi hả anh 84 84 bà tú mèo á dạ chị cảm ơn cộng đồng mạng nhiều chứ cảm ơn chú phước nhiều dạ. giúp đỡ gia đình tôi gia đình tôi cũng khó khăn cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều dạ vậy uh, có gì phước sẽ cập nhật sau nha cô chú anh chị à, bye bye hẹn gặp lại à. để cho bà nghỉ ngơi chút nữa chích nữa em cảm ơn luôn nha chị Lon dạ trời tắt nó lên đi tắt luôn đi